Vâng thưa các bạn là để à, tiếp nối với cái cái à, theo dõi cái mô hình mà à, giống lúa à, VNR88 à, cái mô hình do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Ninh phối kết hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang với kết hợp với hội nông dân huyện Tiên Du à, hội nông dân xã Minh Đạo và cụ thể là tri hội nông dân của thôn Nghĩa Chỉ để làm cái mô hình trên giống lúa mới ứng dụng cái phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang thì à, ngày hôm nay đã đến cái thời điểm mà à, lúa chuẩn bị xuôi quả và sau đây chúng tôi phỏng vấn bà à, Nguyễn Thị Tình. À, vâng thưa bà Nguyễn Thị Tình thì với cái giống lúa mới này thì bà đã ứng dụng cái phân con Civic à, à, Tấn Phát Bắc Giang như nào bà có thể nói lại cho bà con nghe được không ạ? Con nói như tôi. Cái lao. thưa bà con là mô hình à, của ruộng nhà tôi được à, trung tâm khuyến nông của huyện à, Tiên Du cùng với trung tâm khuyến nông của thôn Nghĩa Chỉ là áp dụng với giống lúa là R88 ờ, lúc cấy thì tôi, gia đình tôi là bón lót là 5 cân silic cho hai xào và đến lúc và bón thuốc là cho hai cân đạm và 7 cân lân đầu trâu và một túi lân silic cho hai xào giai đoạn làm đồng thì à, tôi tiếp bón là 6 cân kali bột cho diện tích hai xào và tôi nhận xét là đến giai đoạn này à, lúa của tôi đã đến giai đoạn là gần như là siêu quả tôi cảm thấy là bón phân lân này với cái giống lúa trên à, mô hình của dụng của tôi là rất đẹp và sau đây thì chúng ta sau đây thì đây bà nhổ một khóm lúa để cho bà con xem xem cái tỷ lệ đẻ nhánh trên cái giống lúa ừ. BN R88 như thế nào nhé. Đổ xong một cái xuống hay vứt đi. Đổ xong thì bỏ đi. Đổ xong vứt đi. Vẫn cấy được chứ đúng không? Vâng thưa các bạn, à, trên diện tích là hai sào với giống lúa là VNR VNR88. À, đây là một giống lúa mới do Trung tâm khuyến nông tỉnh Bắc Ninh phối kết hợp với Trung tâm khuyến nông ở à, huyện Tiên Du, Hội nông dân huyện Tiên Du và à, à, Hội nông dân của xã Minh Đạo à, thực hiện trên diện tích à, hai mô hình, một mô hình của nhà chị Tình và anh Trọng à, là chi hội trưởng Hội nông dân của thôn Nghĩa Đạo xã thôn Nghĩa Chỉ xã Minh Đạo và đây là một mô hình của nhà cũng là của nhà cô Tình ờ, ở thôn Nghĩa Chỉ Minh Đạo và ngày cấy là ngày 20 là ngày 20 tháng 5 năm 2020 âm lịch và ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 23 tháng 7 ờ, năm 2020 và ờ, với cái diện tích lúa này thì chỉ một tháng nữa là được thu hoạch và sau đây thì chúng ta nhổ một cống lúa để xem cái tỷ lệ đẻ nhánh của nó như thế nào nhé. các em có thể nhổ một cống lúa bất kỳ cho xem ạ quay gần vào đây quay gần đây em nhổ khóm lúa này em thấy thế nào nó có chặt không chặt chứ chị đây giờ mình ờ, có thể lưng lên nhỉ cùng đi nhá nào bây giờ bây giờ chúng ta cùng đến. Thưa các bạn là khi mà nhổ một cái khóm lúa thì nó kéo theo khoảng 10 cân bùn như này đây nó phải gần 10 cân bùn này đấy và sau đây thì các bạn là với cái cái cái bùn mà nhổ lên như này thì bà đánh giá về cái bộ rễ của nó thế nào bộ rễ là phát triển rất tốt <laughs> rất tốt đúng không à. nên nó kéo theo nhiều bùn như này xin mời bà đếm ờ, hộ Bây xem giờ... là ờ, tỷ lệ đẻ nhánh của lúa này thế nào ạ thế các bạn này một này hai này hai tay đỡ vào đây hai, hai tay vào đỡ đây vâng hai này ba này bốn này năm năm này 6 này 7, 7 này 8 8 này 9 này 9 này 10 10 này 11 11 này 11 rồi Đấy 12 này 12 này 13 13 này 14, 14 này 15, 15 này 16 rảnh 16 rảnh 16 chữ rảnh trên một khóm Và cái cái cái cái gốc của nó tại thời điểm này Nó bà thấy nó có sạch sẽ không? cái gốc của nó cái phần gốc này nó có sạch sẽ không ừ, gốc của là rất gọn rất gọn rất gọn cây nó đều Và cây đều cây đều cây đều, to đều. Vâng. để nhánh rất đều mà bông cũng rất đều à thế. cái ờ, bà có thấy biểu hiện của sâu bệnh không ở đây biểu hiện của sâu bệnh thì bà có thấy cái, cái phần gốc này có biểu hiện gì của sâu bệnh không Chưa không có gì. không không có đúng không chưa thấy gì cả các bạn ạ bây giờ mình để vào đây nhé để đây đấy khi mà mình đây một cây lúa đây các bạn này đấy 16 rạch trên một khóm và đây là những cây bình thường có cây còn to hơn các bạn ạ Thế và ở đây bà thấy là cái ờ, tỷ lệ của nó đẻ nhánh thế nào? Tỷ lệ đẻ nhánh là rất đều mà đẻ nhánh một khóm ờ, là được rất nhiều rảnh vâng. so với phân bón khác Vâng Và các rảnh nó to bằng nhau đúng không? Rảnh và các, các bông của nó có tương đối đồng đều không ạ? Bông thì tương đối đồng đều Vâng Đây các bạn này, bông thì rất là đồng đều Và lá của nó thì tại thời điểm này chưa thấy có những hiện tượng lá úa không thấy có những cái cái cái sâu bệnh trên bề mặt lá đây các bạn có các bạn có thể thấy này lá đây đấy đây lá đây à, khi trước đây ờ, chị cấy thì là chị cấy thường bao nhiêu rảnh một ờ, trong một ờ, cây một khóm này một, khóm. một rảnh trên một khóm à một rảnh trên một, một khóm rảnh. bây một giờ rảnh. đẻ ra thành vâng. 16 16 rảnh, rảnh. thì Bà có phấn khởi khi mà lúa đẻ à. tỷ lệ như này? Tôi rất phấn khởi là khi à, lúa được để nhánh mà bình thường so với các cái phân khác là không được để nhánh được nhiều rảnh như thế này. Vâng. Riêng bòn cái phân Tilic này để rất nhiều nhánh mà để nhánh đều không có nhánh phụ không có nhánh phụ không có nhánh phụ vâng không có nhánh phụ và lá của nó vâng. tại thời điểm này vâng, lá của nó như thế này chỗ đều nhỉ đều, đều. Không, không không không có nhánh con đúng không không có nhánh con vâng. Đây các bông của nó tương đối đồng đều các bạn này Đấy, mình có thể cầm cây lúa dưa cao lên một chút Cầm cầm cả cây lên, dưa cao lên Khỏi cái nền lúa kia thì được, đây Cầm cầm thế này Cầm trụm trụm lại Đây các bạn này Đấy, bông rất là dài Và lá trong trẻo Không có cái biểu hiện của sâu bệnh Và từ gốc Từ gốc đây các bạn này, từ gốc Đây, tươi cây tươi cây tươi từ gốc đến ngọn bây giờ mình ngắt một bông bất kỳ ở trên ruộng để mình xem là cái ờ, ờ, mình ờ, phỏng đoán xem là cái cái số hạt ở trên bông nó như nào nhé cắt từ xóm này không xóm này để tí chụp ảnh mình mình cấu một một cái bông lúa bất kỳ đi cấu bông nào cũng tiếc <laughs> đây các bạn là tôi ờ, có một bông nhé đây quay gần với đấy máy quay gần đây đây đây tôi có bông này bông nào cũng to bông nào cũng to vâng. bây giờ cái bông này như thế này thì trước hết các bạn các bạn thử đo xem nào nó có dài không vâng Vậy. bây giờ các bạn cùng với tôi đo nhé đây để, đây để dài đây, đây, đây đây đây để dài như này đây bỏ bỏ cái cây núi này. đây Được. tôi đo nhá bạn bạn đo đi bạn đo đi ừ. cổ không? 40 <laughs> phân 40 phân 40 40 <laughs> dài 40 cm các bạn này thế này thì từ cổ bông lên nó dài khoảng cũng phải gần 40 cái này là mà ừ. Và... nhiều thế này thì như đuôi như đuôi trâu này <laughs> nuôi bò lai bò lai bạn ờ, Trần đoán cái bông lúa này nó có khoảng bao nhiêu hạt? Cái này thì khả năng là phải trên 300 hạt rồi. <laughs> Trên 300 hạt các bạn ạ. Đấy. Ở thời điểm này thì mình chưa thể đánh giá được tỷ lệ mẩy. Ừ. Nhưng mà độ cái 20 này, ngày nữa thì cái này chỉ 10 ngày nữa là biết là độ mẩy là bao nhiêu biết hết. Vâng. Và xin hỏi bạn à, cái bạn thấy cái nhánh của nó thì có nó có dày không? Đây này, nhánh của nó có dày không ạ? Dày, dày nhánh này. Đây các bạn này. Đây, dày nhánh và dày, dày nhánh và nhánh nó dài các bạn này nhánh nó dài bông nó dài như này mà bông dài này đấy nhánh nó dài mà lại dày hạt hơn đấy và cái hạt thóc này thì bạn nhận xét là thế nào nó có hạt nó có có được tươi hạt không hạt à, cái đây là bông này hạt rất tươi mà vâng đây mình có thể xem trên dụng lúa được các bạn này đây nó rất là tươi cho sang gần đây nó rất là tươi như này và ở đây mình đã bơm mấy lần thuốc trừ sâu rồi ạ một lần bơm một lần Bơm vào giai đoạn nào? Hôm mùng 4 tháng 9 dương à, lịch. Vâng. À, thế và tới đây thì mình dự định là có bơm thêm không? Còn à, thì thuộc nếu mà lúa mà có bọ dày thì mới phun còn không có thì thôi. Vâng. Thế và với một cái lượng phân bón không nhiều. Một lượng phân bón không nhiều mà lúa tại thời điểm như này thì bà có phấn khởi và bà nhận xét như nào? Vâng. Tôi à, rất phấn khởi uh, với lượng à, phân bón như hiện tại nhà, nhà tôi bón này à, bán bón là rất hết ít rất ít thân mà lúa lại đẹp dạ, tôi rất phấn khởi là và có tin tưởng phân bón dạ. silic không <laughs> Có tin tưởng phân bón silic. Ba dự ờ, ba dự tính là cái cái cái sản lượng ở đây là năng suất sẽ đạt bao nhiêu ạ? <laughs> và cứ mạnh dạn đưa ra một cái ờ, thông số đi ừ, chắc là phải là <laughs> cũng phải gần 3 tạ một xào gần 3 tạ một xào gần 3 tạ một xào vâng. nếu như vậy trong trường hợp mà không có bọ dày thì lúa này chắc chắn là cũng phải gần 3 tạ vâng và có khi nào lúa của mình đã được tốt như này chưa từ trước nay mình chăm sóc lúa thì có bao giờ được tốt như này không cũng với lượng phân như thế thì ờ, lúa không được tốt như hiện tại bây giờ ăn là lúa lại tốt hơn vâng. và đây thì mình có thể vạch vạch dùng ra để để để cho thấy cây nó trong trẻo đây vạch vạch đây ở đây ờ, chưa có một cái biểu hiện gì đây các bạn này không không có cái biểu hiện gì của sâu bệnh này Đấy. cây nó rất là trong như này Đấy. Và với cái núa này thì bà thấy rằng liệu nó có đổ được không ạ? không không <laughs> lúa như thế này là không thể đổ được vâng bà có thể cho biết à, họ tên cũng như số điện thoại và địa chỉ ở đây ạ để các, vâng. các bạn muốn tham khảo thì à, sẽ liên hệ với số điện thoại nào vâng ạ à, tên tôi là Nguyễn Thị Tình ạ ở um, thôn Nghĩa Chỉ xã Minh Đạo huyện Tiên Du Số điện thoại của tôi là 037 272 0446 Các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm cùng số điện thoại của bà Tình ở đây Nếu các bạn muốn mua giống lúa mới à, Và các bạn cần những tư vấn về cái phân bón à, Sinic Tân Bắc Bắc Giang Thì à, các bạn có thể liên hệ với bà Tình hoặc liên hệ với tôi à, Số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914 618 969 để được à, là người à, để được cập nhật những thông tin mới nhất thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký nhé. Và mọi thắc mắc thì chúng tôi sẽ xin giải đáp các bạn và à, cảm ơn và à, tình kính chúc à, bà cùng gia đình năm nay có một vụ lúa bội thu. Vâng và... xin à, cảm ơn chương trình và cảm ơn uh, chị ạ. Vâng ạ. Và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Thế để chụp ảnh đấy. Cầm chị em cái. Chụp ảnh. Ừ. Em cứ đứng đây em đứng đây.